em học sinh lớp 6 thân mến, hôm nay cô trò mình lại tiếp tục ôn tập về cái phần bổ chung nhỏ nhất nhé. Tối hôm trước cô đã hướng dẫn chúng ta ôn tập về phần bổ chung nhỏ nhất và các em đã rèn luyện cho mình được cái kỹ năng tìm bổ chung nhỏ nhất của hai biểu số phải không nào? Hôm nay chúng mình cùng tiếp tục làm bài toán liên quan đến bổ chung nhỏ nhất. Đấy, chúng ta chuyển qua cái bài toán thứ hai. Hôm trước ta mới làm cái bài một thôi. Tìm số tự nhiên a nhỏ nhất khác không biết 2018 và 2024 Đấy. Thì đọc đề bài này chúng ta chưa thấy ở đây nó liên quan gì đến vợ trong nhỉ nhất Nhưng nếu chúng ta phân tích kỹ từng cái điều kiện của đề bài thì chúng ta sẽ tìm ra ngay cái điều đó chính là đây chính là một bài toán quen thuộc mà chúng ta đã biết cách làm Đấy. Thế giờ chúng ta khai thác từ cái câu là A chia cho 18 Đấy. Chúng ta xem cho cô là A chia cho 18 Thì theo cái kiến thức về chia hết thì chúng ta sẽ suy ra được A sẽ là gì của 18 A chính là bội của 18 phải không nào đấy rồi lấy A để bài để nó thế nào nữa lại chia hết cho cho 24 thế nên suy ra A chính là của bội của 24 đấy thế từ việc A vừa là bội của 18 vừa là bội của 24 thì chúng ta suy ra A sẽ thuộc bội chung của 18 và và 24 và 24 nhưng các em lưu ý cho cô một điều là cái đề bài nó nói là gì là tìm số tự nhiên a nhỏ nhất khác không vậy a là bộ chung của 18 và 24 mà a lại thế nào là nhỏ nhất và khác không vậy có nghĩa là a sẽ phải là gì chính là bộ chung nhỏ nhất của 18 và và 24 đấy như vậy qua đây chúng ta thấy vậy muốn tìm a chỉ việc tìm bộ chung nhỏ nhất của 18 và 24 mà thôi mà công việc đó các em đã làm rất là thuần thục rồi phải không nào nào bây giờ chúng ta sẽ trình bày bài làm này nhé chúng ta cũng trình bày các cái ý tưởng chúng ta hiểu và chúng ta nhắc như cô hướng dẫn các cô nhé. đấy và chúng ta tiếp tục lý luận vì a trên 18 đúng không hay là ghi là ta có a chia hết cho 18 và a chia hết cho 24. Chúng ta suy ra A thuộc bội của 18 ta hãy trình bày cái bài tìm vốn chung nhỏ nhất của 18 và 24 các em nhé Đấy. vậy chúng ta trình bày đã có chúng ta thực hiện theo đầy đủ các bước bởi vì 18 và 24 nó không nằm trong hai trường đặc biệt tức là 18 và 24 không nguyên cấu cùng nhau thứ hai là 24 thì lại không phải là bộ của 18 do đó chúng ta thực hiện đầy đủ ba bước bước 1 là phân tích ra thừa số nguyên tố đây vậy chúng ta phân tích ta có 18 bảng bằng bao nhiêu 18 là bằng 2 nhân 3 mũ 2 đấy thế còn 24 thì bằng 2 mũ 3 nhân 3 đấy, các em phân tích ra từ số nguyên tố thật thạo đi chở chả lẽ cô lại còn phải đi dạy lại cách phân tích ra từ số nguyên tố phải không cô đã dạy các bài trước rồi đấy vậy thì thừa số nguyên tố thừa số nguyên tố chung là hai và ba ở đây không có thừa số nhân tố riêng từ đó suy ra bội chung nhỏ nhất của 18 và 24 chính là bằng tích các thừa số đã chọn mỗi thừa số lấy số mũ lớn nhất về hai lấy số mũ lớn nhất là ba ba số mũ lớn nhất là hai về kết quả bằng đấy hai ba là tám ba mũ hai là chín tám nhân chín bằng bảy Đây. Vậy cột chung nhỏ nhất của 18 và 24 là 72 mà A chính là bằng cột chung nhỏ nhất. À do vậy chúng ta kết luận vậy. A bằng 72. Vậy đó chính là cái bài toán là tìm số tự nhiên A nhỏ nhất khác không biết A chia cho 18 và A chia cho 24. Đấy. Thế thì nhiều bạn là đề bài mà ra là tìm bộ chung nhỏ nhất của 18 và 24 thì lại làm được nhưng người ta làm đề bài này lại không làm đấy để các em lưu ý khi người ta ra đề bài thì chúng ta phân tích từng bước từng dữ kiện của đề bài để đưa một bài toán lạ thành một bài toán quen thuộc được chưa nào đấy. bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang bài tiếp theo các em nhé các em thân mến chúng ta chuyển qua bài thứ ba đó là tìm các bộ chung nhỏ hơn 500 của 30 và 45 đấy bây giờ chúng ta hình dung là việc chúng ta phải tìm đó chính là tìm các bộ chung của 30 40 và 45 nhưng các bộ chương có thỏa mãn điều kiện là nhỏ hơn 500 Đấy. Thế để làm được bài này chúng ta phải lưu ý cho cô cái phần kiến thức thứ hai mà hôm trước cô đã dạy cho các em đó là gì? Các lưu ý vào phần kiến thức hai Đấy. đó là tất cả các bộ chung đây là cái lưu ý thứ hai đó là tất cả các bộ chung đều là bộ của bộ chung đấy vậy thì qua cái lưu ý này thì chúng ta chuyển qua bài tập đây chúng ta phải tìm một chung của 30 và 45 vậy thì tại sao chúng ta lại không tìm cuộc chung nhỏ nhất của 30 đến 5 sau đó chúng ta tìm bộ của cuộc chung nhỏ nhất đó thấy không nào đấy còn nếu bây giờ chúng ta mà tìm cuộc chung bằng cái cách là chúng ta liệt kê các bộ của 30 bộ của 45 ra thì làm như vậy là quá vất vả đấy do đó chúng ta sẽ tìm bội chung thông qua việc tìm bộ của bội chung nhỏ nhất nhớ là chúng ta sẽ tìm bội chung thông qua bộ của bội chung nhỏ Đấy. bây giờ các em hãy tìm cho cô bộ chung nhỏ nhất của 30 và 45 đi. Được chưa nào? À, bây giờ chúng ta tìm bộ chung nhỏ nhất của 30 mươi bốn Đấy. Thì số 30 và 45 nó cũng không nằm trong hai trường đặc biệt mà chúng ta đã được chú ý đúng không? Thì chúng ta sẽ phải làm lần lượt theo ba bước phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố. Như vậy ta có 30 bằng à 30 là bằng 2 nhân 3 nhân 5 đúng không 45 45 thì bằng bằng 3 mũ 2 nhân 5 đấy vậy thì bộ chung nhỏ nhất của 3 mũ 5 ta xét các thừa số nguyên tố thừa số nguyên tố chung ở đây là 3 và 5 thừa số nguyên tố riêng thừa số nguyên tố riêng ở đây là chỉ có số 2 của số 50 mà thôi vậy từ đây chúng ta suy ra hội chung nhỏ nhất của 30 và 45 chính là bằng tích các thừa số đã chọn là gồm có 2 nhân 3 5 mỗi thừa số lấy số mũ lớn nhất ở đây chỉ có 3 có số mũ lớn nhất là mũ 2 thôi đây vậy chúng ta sẽ nhân nó sẽ là bằng 90 Đấy. vậy thì bộ chung nhỏ nhất của 30 và 45 là 90 nhưng đề bài đề bài của chúng ta tìm bội chung nhỏ hơn 500 của 30 và 45. Bây giờ chúng ta biết rằng là bội chung của tất cả các số đó chính là bội của bội chung nhỏ nhất. Do đó chúng ta có thể làm như sau. Chúng ta suy ra bội chung của 30 và 45 chính là tập hợp gồm có các số bội của bội chung nhỏ nhất. Mà muốn tìm bội vậy có nghĩa là bây giờ chúng ta tìm bội của 90 đúng không? Mà để tìm một của 90 thì chúng ta phải lấy 90 nhân lần lượt các số 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nhớ chúng ta sẽ nhân đến khi nào nó lớn hơn 500 một chút xíu chúng ta dừng lại và chúng ta sẽ kết luận kết quả bài toán các em nhé. Không này, 90 nhân 0, 90 nhân 1 là 90 đúng không? 90 nhân 2 là 180. 90 nhân 3 là 270. 90 nhân 4 là 360 90 nhân 5 5 nhân 9 45 là 450 90 nhân 6 6 nhân 9 là 540 Đấy và đến đây cô dừng Bởi vì cô nghĩ rằng có tính nữa thì tính nữa chúng ta loại đi Bởi vì điều kiện ta là nhỏ hơn mấy các em 500 thì nó lớn hơn 500 rồi Đúng không? Và đến đây chúng ta sẽ lựa chọn các giá trị Vậy các bộ chung chu nhỏ hơn 500 của 30 và 45 sẽ là những số này. Đấy. Như vậy tất cả những số từ 0, 90, 180, 240, 360 và 450 đều thỏa mãn được đề bài riêng từ 540 trở đi là chúng ta bỏ đi nhé. Đó là những số 0, 90, 180, 270 360 450 à, như vậy đây là những bộ chung nhỏ hơn 500 của 30 và 45 như vậy chúng ta thấy rằng là trong các bài văn này chúng ta đề bài không yêu cầu liên quan gì đến bộ chung nhỏ nhất nhưng để giải quyết bài toán ta này chúng ta lại đi tìm bộ chung nhỏ nhất đấy từ đó chúng ta thấy rằng là đó chính là cái việc quan trọng là chúng ta phải nắm chắc mục tiêu nổi nhất và nắm chắc các cái kiến thức mà chúng ta cần biết Đấy. bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang bài thứ tư nhé chúng ta tiếp tục cái bài thứ tư với tìm số tự nhiên x biết x chia cho 12 x chia cho 21 x chia cho 28 với điều kiện x phải lớn hơn 150 và bé hơn 300 Đấy. thế rồi để làm được bài toán này chúng ta lại khai thác đề bài x chia cho 12 thì cho các em biết điều gì Đấy. từ việc x chia cho 12 thì cho các em biết điều gì từ việc x chưa chia cho 21 thì cho các em biết điều gì từ việc x chia cho 28 thì cho các em biết điều gì Đấy. từ đó chúng ta sẽ tìm ra được cách làm sao để ta tìm ra được x Đấy. Thì các em suy nghĩ tiếp là X chia cho 12 Thì chúng ta suy ra được X là gì nhỉ? À, X chính là cơ hội của 12 Đúng không? Học bài bộ ngữ các em biết rồi Rồi là X chia cho 21 Thì ta suy đấy rồi là x chia hết cho 28 thì ta lại suy ra được là x sẽ là bội của 28 đấy. thì từ x là bội của 12 x là bội của 21 x là bội của 28 thì chúng ta suy ra được x sẽ là bội chung của 12 21 và và 28 đấy. thế x là bội chung của 12 21 và 28 nhưng bội chung nó lại thỏa mãn điều kiện lớn hơn 150 và bé hơn 300 bây giờ chúng ta làm sao tìm được bộ chung mà lớn hơn 150 bé hơn 300 được Đấy. thì cái cách duy nhất chúng ta làm dễ dàng đó là để tìm bộ chung của 12, 21 và 28 thì chúng ta lại đi tìm cái gì chúng ta tìm bội của bội chung nhỏ nhất Đấy, chúng ta tìm bội của cái bộ chung nhỏ nhất của 12, 21 và 28 Đấy. mà bộ chung nhỏ nhất của 12, 21, 28 thì hoàn toàn các em tìm được đúng không đấy và từ đó chúng ta tìm bộ số đó và chúng ta lấy cái bộ thỏa mãn điều kiện lớn hơn 150 và bé hơn phần ba chặt À, bây giờ chúng ta tiến hành tìm bộ chung nhỏ nhất của 12, 21 và 28 các em nhé. À, bây giờ chúng ta trình bày và chúng ta, ta ghi luôn gộp luôn là ta có ba điều kiện của x là x chia hết cho 12 x chia hết cho 21 x chia hết cho 28 Đây ba đường này thì chúng ta suy ra được x thuộc bội của 12 x thuộc bội của 21 x thuộc bội của 28 Đấy. Thì từ việc x thuộc bội của 12, x thuộc bội của 21, x thuộc bội của 28 ra chúng ta suy ra x sẽ thuộc vội chung của 12, 21 và và 28. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ tìm vội chung thông qua vội chung nhỏ nhé. Bây giờ chúng ta sẽ tìm vội chung nhỏ nhé. Ta có bước 1 phân tích các số ra thừa số nguyên tố. 12 bằng 2 mũ 2 nhân 3. Được chưa? Các tự phân tích được không? Đấy, 21 thì bằng mấy em? Bằng 3 nhân 7, 3 nhân 7 là 21. Đấy. 28 thì bằng 4 nhân 7 4 chính là 2 mũ 2 nhân Đấy. Vậy từ đây chúng ta suy ra bội trúc nhỏ nhất Dần dần chúng ta sẽ bỏ đi cái bước tìm thừa số nguyên tố chung và riêng em nhé Bài cái đó chúng ta chỉ trình bày trong cái bài tìm bội chung nhỏ nhất thôi Còn đây là được tìm bội trúc nhỏ nhất là được phụ nên chúng ta dần dần ta bỏ đi 12 21 28 bằng tích các thừa số nguyên tố chung và riêng tóm lại ở đây có bao nhiêu thừa số nguyên tố nào chúng ta liệt kê vào đây hết là gồm 2 3 7 hai mũ lớn nhất là mũ 2 đấy còn 3 thì vẫn là mũ 1 7 mũ 1 đúng không nào vậy sẽ bằng 4 nhân 3 là 12 12 nhân 7 7 nhân 2 là 14 nhân 1 7 1 là 7 là 84 các em Đấy, như vậy nó sẽ là 84 như vậy bộ chung nhỏ nhất của ba số đó là 84. Vậy thì x sẽ phải là bộ của 84. Đấy, từ đó ta suy ra x phải thuộc bộ của 84. Đấy. Nhưng đề bài lại cho x lớn hơn 150, bé hơn 300 và x thuộc bộ của 4 thì chúng ta có cách là tìm x là chúng ta liệt kê các bộ của 84. Liệt kê đến khi nào cái bộ đó là lớn hơn 300 là chúng ta dừng lại đúng không sau đó chúng ta thấy chọn hội nào mà lớn hơn 150 bé hơn 300 đó chính là giá trị x cần tìm đó là cái cách mà giống như cái bài 3 cô đã hướng dẫn cho các em Đấy. nhưng đối với bài này cô lại muốn hướng dẫn cho các em cách khác đó là chúng ta nhớ lại cái nhiệt bộ x là bội của 84 thì x có dạng là gì Đây, x là bội của 84 x có dạng là gì cô muốn làm cái này cho các em để các em hiểu cái này còn bạn nào làm theo cách giống bài ba thì các bạn cũng trình bày cái bài ba và các em sẽ làm hai cách nhé chúng ta biết cả hai cách đấy để nếu như cái điều kiện x này mà số nó không phải là bé hơn ba trăm mà nó là rất là lớn chả lẽ chúng ta cứ đi ngồi liền cây bộ của tám tư đúng không và chúng ta sẽ làm cách tổ hợp này thì hay hơn Vậy x sẽ bằng mấy đây? x là bộ của tư thì x sẽ có dạng là bằng tám tư nhân với một số k. Đấy, với k là thuộc tập hợp số tự nhiên thì từ việc x phải lớn hơn 150 bé hơn 300 thì chúng ta sẽ khống chế được k lớn hơn mấy bé hơn mấy mà k thuộc n ta phải chọn ra k chúng ta hiểu ý cô làm chưa hiểu chưa nhỉ à chắc là các em đã hiểu rồi đúng không ai cũng biết rằng bội của tám tư được tích ra giảm bằng tám tư nhân k đúng không à mà x lại lớn hơn 150 bé hơn 300 cho nên chúng ta suy ra 84k sẽ lớn hơn 150 bé hơn 300 đấy vậy từ đây chúng ta suy ra k sẽ lớn hơn 150 trên 84 bé hơn 300 trên 84 đấy vậy chúng ta xem là k của chúng ta lớn hơn mấy bé hơn mấy 150 chia 84 chúng ta chia xem và chúng ta lấy số tự nhiên gần nó nhất em nhé 150 chia cho 84 thì nó chính bằng 25 phần 14 25 phần 14 chúng ta đổi ra chính là 1 11 phần 14 1 11 phần 14 đấy nhỏ hơn 300 phần 84 chúng ta tính 300 này 84 là 25 phần 7 25 phần 7 chúng ta đổi ra chúng ta lấy phần nguyên là 3 4 phần 7 Đấy. Vậy k là số tự nhiên mà k lại lớn hơn 1 11 phần 4 lại bé hơn 3 4 phần 7 vậy thì có nghĩa là k của chúng ta sẽ phải lớn hơn hoặc bằng 2 đúng không? Và ở đây sẽ nhỏ hơn hoặc bằng mấy các em à nhỏ hơn hoặc bằng 3 các em ạ. Tại vì nó nhỏ hơn 3 4 phần 7 đấy ta có thể lấy bằng 3 Đấy. Mà k là số gì? Là số tự nhiên lớn hơn bằng hai, nhỏ hơn bằng ba thì k là những giá trị nào? Đấy, mà k một n nên k chỉ có thể bằng mấy thôi? k bằng hai hoặc k bằng bằng ba. Đấy, sau đó với mỗi giá trị của k chúng ta thay vào đây chúng ta sẽ tìm ra được x đúng không? À, do đó x sẽ bằng 2 nhân 84 tức là bằng mấy đó 2 nhân 4 là 8 2 nhân 8 là 16 là 168 hoặc x sẽ bằng 3 nhân 10 84 vậy thì x là bằng 3 nhân 4 là 12 này nhớ 1 3 nhân 8 24 là 25 như vậy là 252 đấy như vậy ở đây chúng ta có hai kết quả của x nhé Đấy, x vậy x là thuộc tập hợp gồm hai giá trị là 168 và 255 Đấy, thì đây chính là cái, cách làm mà cô không làm theo kiểu liệt kê mà cô làm theo cái kiểu là à, chúng ta đặt ra cao và ta tin đến ca Đấy. thì cái cách làm này nó tiện lợi trong trường hợp là giá trị này lớn tuy nhiên trong bài là 150 và 300 thì chúng ta vẫn có thể làm cách liệt kê được em ạ đấy nhưng mà cô phải hướng dẫn cách cái bài này là pha số nó lớn thì chúng ta phải làm cái cách này đây là cách tổng quát nhất Đấy. bây giờ cô sẽ chuẩn bị cho các em một số bài tập nữa để các em rèn luyện kỹ năng làm bài của mình nhé các em thân mến, đây là bài tập cô chuẩn bị cho các em Thì các em hãy cố gắng hoàn thành bài tập này thật tốt nhé Xin chào và hẹn gặp lại các em ở những bài học tiếp theo